Bé lên bà, bé yêu con nít Yêu con nít là bé ôm bé bồng Ôm với bồng để cùng ăn dâm Ăn hoài mà chẳng hết hầu cũng đi mách ma hồng La la la la la la la la la Quang trần khai hân ai xó hỏi Ai xó hỏi cho ta dùng bao quân đoàn Hào tua 次绕共之苏 后宫很多，为什么你不爱？啦啦啦啦啦啦啦啦啦！王俊凯，你好讨厌！后宫这么多，为什么你不爱呢？嗯，算吧，你快来约。南，我们好想你啊！